mong được gió mang đi tơ lòng em dệt từ trong câu ca ân tình mộc mạc tìm nhau gió bay đi lời ca còn mãi tha thiết một miền quê mênh mang nỗi nhớ trắng hoa cau xây trâu nhớ mẹ nửa câu hò chợt gợi nhớ bóng hình quê thời gian có chờ ai đâu đừng lờ hẹn người ơi đừng lờ hẹn về đi thôi về lại miền